nhiệm vụ của nhà khoa học chân chính là bình tĩnh và lý trí để tìm hiểu sự thật, chứ không phải là mù quáng, cố chấp, phủ nhận sự thật và các hiện tượng khoa học khách quan. Trong trận dịch Covid-19, động đất, lũ lụt, tai nạn giao thông, tai nạn ở công trường xây dựng, trong những tình huống bất lực hay tuyệt vọng vân vân, nhiều người dân đã bảo bình an và thoát khỏi nguy hiểm nhờ thành tâm ghi nhớ chín chữ chân ngôn Việc ghi nhớ 9 chữ chân ngôn không thể gây hại cho con người, nhưng có thể thật sự giúp đỡ mọi người khi mọi người gặp khó khăn cần giúp đỡ. Hy vọng mọi người giữ vững sự lương thiện, tấm lòng chân thành ghi nhớ 9 chữ. Pháp Luân Đại Phát Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Để giúp mọi người bảo mệnh, bảo bình an khi gặp nguy hiểm trong cuộc sống, Nguồn gốc của việc bảo mọi người giữ tấm lòng lương thiện, chân thành ghi nhớ, nhầm đọc chín chữ chân nguồn bảo mệnh vẫn chưa được biết rõ ràng, nhưng chắc chắn là sau cuộc đàn áp phi Pháp nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp, Pháp Luân Công, do Giang Trạch Dân và tập đoàn DCS Trung Quốc thực hiện bắt đầu từ năm 1999 và kéo dài hơn 20 năm vẫn chưa chấm dứt. Kể từ ngày bị bức hại trở đi, ngày càng có nhiều học viên Pháp luân công ở Trung Quốc bắt đầu nói cho những người dân Trung Quốc khác biết sự thật về về lời dối trá độc ác để dùng để bôi nhọ sự thật tốt đẹp về phương pháp tu luyện sức khỏe thân tâm thuộc trường phái khí công Phật gia, Pháp luân đại pháp, Pháp luân công. Họ hy vọng rằng mọi người sẽ không bị lừa đảo bởi những lời dối trá và phỉ báng Pháp luân công của tập đoàn DCS Trung Quốc, vì chúng sẽ khiến người dân bị hù dọa bởi lời nói dối và khiến họ thù hận Pháp luân công. Pháp Luân Đại Pháp Pháp Luân Công thực chất chính là Phật Pháp, con người thù hận Phật Pháp sẽ không tốt cho sinh mệnh của con người. Nhiều người Trung Quốc đã thực sự được cứu sống khỏi tình huống nguy hiểm, họ nhận được những sự giúp đỡ từ chín chữ chân ngôn này và cảm thấy rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp. Từ góc độ khoa học hiện đại ngày nay và y học cổ truyền Trung Quốc, tác dụng của chín chữ này có thể hiểu được từ một số góc độ khoa học, bởi vì các nghiên cứu về chủ đề này vẫn đang được tiến hành. Người bạn trí thức nghiêm túc quan tâm nghiên cứu khoa học có thể tìm thêm thông tin chi tiết trên các trang web với từ khóa Nghiên cứu khoa học Hiệu quả việc nghiệm chính chữ chân ngôn của Pháp Luân Công trong phòng chữa Covid-19